សោតយកលុយនេះចូលទៅអត់នេះអោអាចមើលមើលអោអោ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 妈危险！ មកតើគេថតវីដេអូខាងក្រោយទៅមុនគេទៅមុនគេដែរទៅមុនទៅខាងទៅមុនទៅទៅអឺពួនអត់តែមកមីណូមកចាំមកនោះអឺពីមកមើលទៅវិញ ចាំឲ្យអាមេមេមេមិត្តយកពីមកហើយចាំទៅលេងស្អែកអីពន់ឯងមកវិញមកវិញមកវិញមកវិញហើយយើងមានអីចំណុយនេះអត់បានអូយយើងក្រែកអត់ហើយដល់យើងក្រែយើងទៅទៅដល់យើងក្រែយើងណាលក់លឹកដល់លឹកតែនេះ ô là mừng Nghi xin đâuបានចេកមួយបានទីមួយតែថាយើងក្រែងដល់តែចាំវាទៅវិញណាបំកល់ចាអានឹងហើយវាយូរញ៉ៃចាំមើល

Gió, đang chơi chạy vui. Tầm mà nô mũi mà. Chạy ai dây. Đó. Chạy mà nô mũi, chạy mà nơ mũi. Dây dây dây. Dây dây, dây dây lớn gì vô cầm mờ. Cầm pi máy có chạy mờ. Ê, phê. Ướp ướp mà. Rồi. Mờ nhằm ọc.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 anh em anh ta đã bị miền mà mình bay môi rồi cái mày không sai không sai cái ra cái ra không bay mình dây đặt hàng kia anh đặt hàng kia Tụi ơi ba nó tới Đi, đi chạy luôn vô ô tay nó mày bên đây chơi chơi bên đây chơi chơi Vâng, xoay đi, xoay to thì lịch Xoay, xoay, xoay Xoay Em nốt em nốt Xoay, xoay, xoay, xoay Xoay, xoay, xoay Xoay, xoay, xoay Xoay, xoay, xoay Ô. Ăn đâu, ăn đâu, ăn đâu. Đây. Ăn nè. Ăn xí đi chơi. Ăn thôi. Ấy, ấy, ta cho màu. Sai sai sai sai sai. Sai sai cái tê rồi. great.